Xin chào, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang. Hôm nay em à, giới thiệu một cái mặt hàng đó chính là sen đá. Thì à, cái à, lĩnh vực này là em sắp sửa sẽ ra mắt đến với cô chú anh chị và các bạn mong là nhận được sự ủng hộ từ cô chú anh chị và các bạn. Thì cô chú anh chị và các bạn đang thấy là những cây sen đá sang đá à, bên shop em thì sẽ có size lớn size trung với lại size nhỏ ba cái ờ, size đó thì tùy cây nha cô chú anh chị anh sẽ dao động từ 20 ờ, nghìn cho tới 50 nghìn cây rất là đẹp mà giá lại rẻ là cô chú anh chị chỉ cần mua từ 4 chậu trở lên là em sẽ miễn phí ship cho cô chú anh chị thì à, tùy size ví dụ của chú anh chị lấy size nhỏ thì tầm 20 ngàn 25 ngàn cũng có rồi size trung 35 40 nghìn size lớn thì 50 à, nghìn cho đến 70 à, nghìn tùy theo cây nha cô chú anh chị thì tất cả những cái sen đá này là thuần chậu hết thuần ở trong chậu đó cô chú anh chị thấy à sen đá tím sen đá kim cương sen đá tây phương phật bà rất là nhiều nhiều loại lắm cô chú anh chị ơi bây giờ là cả mấy trăm tên mấy trăm loại sen đá là đó sen đá sen đá mông rồng sen đá hàm cá sấu rất là nhiều loại cô chú anh chị à, em đang lia máy rất là nhiều loại rất là nhiều chậu cô chú anh chị thích cái chậu nào ở ngay phút thứ mấy á, thì là mình chụp màn hình rồi à, kết bạn zalo với em rồi, rồi à, gửi qua em nha cô chú anh chị thì à, em à, có nhận à, sĩ với lẻ ví dụ như cô chú anh chị nào ở ngay chợ thị trấn lai dung thì có thể à, đến trực tiếp để mình lựa mình mua nha cô chú anh chị cây rất là đẹp rồi sau đây là cô chú anh chị à, cùng ngắm à, các à, chậu sen đá nha Em sẽ lia máy